trời bừng lên muôn tia nắng giang tay ôm lấy cõi đời mặt trời tỏa lan ngàn sức gió bước chân vào bước lên non thiêng đi về thung sâu hút lên mây cao bay về sông sâu bước qua nhân gian đi vào hư vô đến coi linh lan đi về đi về mặt trời xua màn đêm u ám de luz. bừng lên muôn tiếng trời tỏa lắm